trường vàng, chứng khoán Mỹ, ờ, Forex, ờ, tiền ờ, tệ, dầu của kênh đầu tư TGC. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần tăng giá rất là mạnh mẽ của cậu vàng. Và trong hai tuần liên tiếp thì chiến lược của chúng ta rất là thành công. Với cái chiến lược là bán USD mua các tài sản phi USD thì hai tuần vừa qua chúng ta biết là tất cả các tài sản phi USD đều đảo chiều tăng giá và USD thì mất giá rất là mạnh. Đặc biệt là hai phiên cuối tuần qua sau khi thông tin CPI được công bố Chúng ta biết USD trải qua hai phiên giảm rất là mạnh. Hai phiên cuối tuần USD giảm từ mức 111 xuống thấp nhất ờ, đến 106.3. Điều này nó tạo động lực mạnh mẽ cho các tài sản US phi USD tăng giá. Ờ, cậu vàng của chúng ta tuần qua cũng tăng rất là mạnh mẽ từ việc mở cửa ở 1680 điều chỉnh nhẹ xuống 1667 thôi, sau đó tăng rất mạnh hơn 100 đô lên đóng cửa cao nhất ở vùng 1774. Đấy. Hiện nay thì cậu vàng của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục xuống tăng giá. Tuy nhiên à, nhiều khả năng khi tăng giá tiến đến ờ, test MA200 quanh 1800 thì cậu vàng sẽ gặp khó khăn tại đây và sẽ xảy ra điều chỉnh mạnh. Ở chiều ngược lại, nếu mà cậu vàng điều chỉnh xuống thì rõ ràng cái việc test lại kênh giá trước đó phá qua đấy cũng sẽ là một vùng mua lý tưởng à, xét về yếu tố tin tức thì tuần qua chúng ta biết rồi tuần qua tâm điểm của chúng ta chính là thông tin ờ, CPI của Mỹ và như tuần trước đó video trước đó tôi đã phân tích thì tôi vẫn dự đoán là CPI của Mỹ sẽ giảm xuống là khá là sâu dưới 8% và thực tế thì CPI của Mỹ giảm rất là mạnh giảm từ mức 8,2 ờ, cùng kỳ thì tháng trước xuống mức 7,7. Điều này thì có thể lý giải được. Ờ, chúng ta dự kiến trước, đó là lý do chúng ta mua các tài sản phi USD và nó mở ra cái dấu hiệu là lạm phát của Mỹ đang tiếp tục sẽ giảm mạnh trong những kỳ tới. Lý do giảm mạnh thì trước đó tôi có phân tích khá là rõ rồi. Tôi có phân tích về chỉ số giá nhà, chỉ số giá đây chúng ta biết đấy chỉ số giá xe của Mỹ này đạt đỉnh từ đầu năm 2022 như vậy là từ ờ, thời điểm này chỉ số giá xe là đang có dấu hiệu tăng trưởng âm và sẽ tăng trưởng âm rất là mạnh mẽ từ đầu 2022 từ đầu 2023 chỉ số nhà cũng đã đạt đỉnh đấy đạt đỉnh vào giữa 2022 và chỉ số nhà đang đi xuống. Như vậy khoảng đầu 2023 thì chỉ số nhà cũng sẽ bắt đầu tăng trưởng âm, nó sẽ kéo tụt lạm phát rất là nhanh. Chỉ số vận tải cũng vậy. Chúng ta biết chỉ số nhà chiếm cái tỷ trọng rất là lớn, Đấy, hơn 30% cơ cấu lạm phát, chỉ số vận tải, chỉ số à, chỉ số vận tải cũng giảm rất là mạnh từ, từ những uh, mức tăng đỉnh cao của tháng 12 năm 2021 này hiện nay đã giảm cái mức độ tăng tuy nó vẫn còn dương nhưng mà nó còn dương rất thấp so với cái thời điểm đỉnh cao 23 24% giờ chỉ dương 6 7% và dự kiến sẽ tăng trưởng âm trong đầu năm tới. Như vậy tất cả động lực ờ, các chỉ số nhà này, chỉ số xe này, chỉ số vận tải chiếm hơn 40% cơ cấu lạm phát của Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng trưởng âm từ đầu năm sau thì nó sẽ kéo tụt chỉ số lạm phát rất là nhanh mà chúng ta biết mỗi khi chỉ số lạm phát Mỹ đạt đỉnh thì thường có đồ thị hình sin lên thế nào xuống thế. Đấy là lý do tôi dự kiến cuối năm nay thì lạm phát của Mỹ sẽ xuống dưới 6%. Nhiều khả năng dưới 6,5 ạ. Tôi xin lỗi. Nhiều khả năng lạm phát của Mỹ cuối năm sẽ đứng ở tầm 6 đến 6.5 và đến quý 1 thì sẽ giảm xuống dưới 5 và sẽ giữa năm sau thì sẽ kéo tụt xuống dư tầm 3 3.5 thôi thì đó là một động lực rất lớn. Fed sẽ phải ngừng tăng lãi suất sớm và sẽ sớm uh, có thể uh, cắt giảm khi lãi suất giữa năm sau, uh, lạm phát giữa năm sau được giảm xuống tầm 3 3.5%. Và với việc mà lạm phát hạ, Fed sẽ sớm ngừng tăng lãi suất cũng như là việc uh, Fed khi Fed sớm tăng lãi suất và lạm phát mà càng giảm sâu, giảm dưới 5%, thậm chí về 3 3,5% thì cái tín hiệu Fed có thể nới lỏng tiền tệ thì đó là lý do tài sản USD sẽ lại bị không phải hầm chuồn an toàn nữa. Nhưng đó là về trong trung hạn, còn đâu ngắn hạn thì kỹ thuật sẽ có những cái tiếng nói quyết định. Xét trên yếu tố tin tức thì tâm điểm là CP và cuộc họp FOMC xong rồi. Bây giờ những ờ, tin tức khác có lẽ nó sẽ chỉ hỗ trợ cho kỹ thuật tăng giảm mạnh hơn thôi, chứ nó nó không thực sự tác động lớn đến thị trường nữa. Tuần tới chúng ta có các chỉ số ngày thứ hai chúng ta không có tin nào của Mỹ quan trọng được công bố cả. Có một thành viên FOMC phát biểu. Ngày thứ ba chúng ta có chỉ số PPI. Đó. Có hai thành viên FOMC phát biểu cuộc họp G20. Nói chung là những chính sách lớn nhất thì sẽ hết rồi. Lạm phát và phép tăng lãi suất là hết rồi. Bây giờ những thông tin kinh tế nó chỉ giúp thị trường biến động mạnh hơn hoặc yếu hơn thôi. Ngày thứ tư thì Mỹ có doanh số bán lẻ. Thứ năm thì có chỉ số Philip Nói chung là tuần tới thì xét về tin thì không có những thông tin quá lớn. Có các ờ, chỉ số giá nhà thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nó cho thấy dấu hiệu là nền kinh tế chậm lại hay không mà mức độ chậm lại bao nhiêu thì ngày thứ năm chúng ta có là giấy phép xây dựng này lượng nhà khởi công mới này dự kiến thì đều à, giảm ngày thứ sáu chúng ta có doanh số bán nhà cũ này cũng giảm nói chung là các chỉ số nhà mà giảm thì nó cho thấy nền kinh tế đang giảm tốc mạnh và lạm phát à, đang à, lao dốc mạnh thì điều này nó cũng càng củng cố thêm xu hướng là Fed sẽ sớm ngừng thắt chặt tiền tệ cũng như là có khả năng sẽ hạ lãi suất nếu lạm phát được khống chế và nền kinh tế Mỹ suy yếu cái này thì nó là quá xa có lẽ chúng ta cũng không cần phân tích dài như vậy đâu ngắn hạn là như vậy đi nhà tuần tới sẽ không có nhiều thông tin đáng chú ý à, xét về thông tin cuộc bầu cử của Mỹ thì hiện nay là gần như kết cục đang ngã ngũ gần ngã ngũ rồi nhưng cũng có thể xem là có thể ngã ngũ đảng ờ, dân chủ tiếp tục kiểm soát thượng viện với 50 phiếu bầu đảng dân chủ thì bị mất một ghế còn 49 phiếu còn một phiếu vẫn đang tranh chấp sẽ bầu cử lại vào ngày 16 tháng 12 nhưng mà cái này không có ý nghĩa nữa bởi vì Đảng Dân Chủ còn có Chủ tịch Thượng viện đó là Phó Tổng thống thì à, bà Harris thì đấy là 51 phiếu đã đạt quá bán rồi nên Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện còn à, Hạ viện thì nhiều khả năng Đảng Cộng Hòa sẽ giành được thôi chúng ta nhìn thấy Đảng Cộng Hòa đã giành được 16 ghế từ Đảng Dân Chủ trong khi Đảng Dân Chủ chỉ giật được 5 ghế từ Đảng Cộng Hòa thôi có thể nói là Đảng Dân Chủ đang dẫn trước Hạ viện và nhiều khả năng Đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát Hạ viện cơ chế là tam quyền phân lập của đảng uh, của Mỹ có lẽ sẽ được hình thành. Làn sóng xanh sẽ bắt đầu kết thúc. Làn sóng xanh khi mà Đảng Dân Chủ kiểm soát cả Thượng viện, Hạ viện và Tổng thống. Hiện nay Đảng Dân Chủ sẽ có Tổng thống và Thượng viện, còn Hạ viện thì sẽ thuộc uh, quyền của Đảng Cộng Hòa. Như vậy mọi cái chính sách trong thời gian tới của dưới ờ, lãnh đạo Mỹ, Tổng thống thì sẽ khó khăn được thông qua và nó sẽ không còn dễ dãi nữa đặc biệt là những quyết sách ví dụ như là nó có thể ảnh hưởng khá là lớn đến cục diện chiến trường ở Ukraine. Đó là những ờ, yếu tố thông tin. Còn xét theo yếu tố kỹ thuật. Xét theo yếu tố kỹ thuật nhé. Thì ờ, chúng ta nhìn thấy là hiện nay đô la index ờ, đã giảm khá là mạnh. Và trường hợp mà xấu thì tôi nghĩ là đô la index sẽ test M200 đâu đó rơi vào mùng 104.8, 105. Sau đó sẽ đảo chiều đi lên thôi. Đó. Xu hướng nhiều khả năng đô la index sẽ đi theo đường như thế này. Nhiều khả năng đô la index test xuống vùng 105. Sau đó sẽ có xu hướng phục hồi trở lại vùng giá 109. Đấy. Do vậy là xu hướng tuần này thì chúng ta lại canh buy USD và sell các tài khoản phi USD đấy là xu hướng chính, xu hướng cả tuần. Còn đương nhiên bạn đánh lệnh chết đinh ngày thì vẫn có thể đánh là ngược lại là bình thường. Do vậy với những phân tích như tên thì ờ, với cậu vàng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? À, thứ nhất là với cậu vàng thì ờ, cái vùng 11 15 này nhiều khả năng là đáy rồi, đáy chu kỳ rồi. Đến thời điểm đó thì các chuyên gia cứ nghìn ba nghìn hai nghìn rưỡi mãi nhưng mà tôi không tin. Và nhiều khả năng đến đấy là đáy rồi, không có gì sai số nữa cả. Bây giờ cái ờ, xu hướng tiếp theo của chúng ta chính là chúng ta canh cậu vàng sẽ phục hồi như nào và đến đâu sẽ đảo chiều. Đây. <clears throat> Chúng ta nhìn thấy cậu vàng sẽ từ cái vùng 179X sẽ gặp rất là khó khăn đi lên và đặc biệt là cậu vàng sẽ thực sự trải qua khó khăn khi test đến vùng là M, quanh M200 1804 này tức là đâu đó vùng 1800 đến 808 80X nói chung 180X như vậy xuống tuần tới chúng ta ưu tiên canh là cậu vàng lên vùng 180X thì bán còn ở thời điểm hiện tại 176X thì chúng ta chỉ có thể giao dịch ngắn hạn Đấy. với chiến lược tuần nhé tuần tới chúng ta có hai vùng nếu cậu vàng test lại cái ờ, kênh giá trước đó breakout chúng ta canh mua là vùng quanh 1700 cộng trừ 5 giá là chúng ta mua. Đấy, dừng lỗ 10 giá và chốt lời 30 giá cho tôi. Ngược lại, khi cậu vàng lên vùng 180x thì chúng ta bán nhá. Cũng là dừng lỗ 10 giá. Chúng ta lấy ờ, điểm chuẩn của nó là 1804 cộng trừ 4 giá nhá. Khi bạn vào điểm thì bạn dừng lỗ tầm 10 giá và chốt lời 30 50 giá cho tôi đối với lệnh bán. Đó là chiến lược tuần của cậu vàng. Những tín hiệu ngày thì cậu vàng trên à, chat 4 giờ thì cũng đang báo hiệu cậu vàng sẽ điều chỉnh ở đây. Trước khi lên được 180X nhiều khả năng điều chỉnh. À, bởi vì cậu vàng cũng vào vùng quá mua khá là sâu rồi. Chat 12 giờ cũng có dấu hiệu điều chỉnh. Như vậy đối với lệnh ngắn hạn chúng ta làm thế nào? Đối với chiến lược ngắn hạn này chúng ta nhìn thấy cậu vàng đang trong cái kênh giá này này và đã phát ra những tín hiệu điều chỉnh. Như vậy nếu cậu hàng test lên cạnh trên kênh giá chúng ta bán, test xuống cạnh dưới chúng ta mua. Hiện nay cạnh trên của kênh giá này trong ngày hôm nay, tôi đang tính trong ngày hôm nay thôi nha. Vì đây là lệnh lướt sóng ngày. Rồi. Trong ngày 14 hôm nay thì cạnh trên của kênh giá nó đi ờ, đâu đó tầm ờ, 80 cộng trừ 2 giá. Như vậy trong chiến lược trong ngày hôm nay là 1780 cộng trừ 2 giá sẽ là vùng bán. Chúng ta dừng lỗ 92. Chốt lời thì 30 giá thôi, hướng về 1750 nhá. Trường ngược lại nếu cậu vàng xuống thì cái vùng 31 3 31 35 này sẽ là vùng mua. Như vậy vùng 30 35 sẽ là vùng mua dừng lỗ hai 10 giá chốt lời thì hướng về vùng 55 nhé chốt lời 25 giá lừng lỗ 10 giá như vậy hôm nay chiến lược hôm nay chúng ta cả mua cả bán đối với lệnh chết đinh ngày hôm nay chết đinh ngày hôm nay thì đến vùng 80 cộng trừ hai giá chúng ta bán à, xuống vùng 30 35 chúng ta mua đó là chiến lược ngày đối với cậu vàng còn chiến lược tuần thì chúng ta ưu tiên lệnh mua à, chúng ta sẽ mua khi nó test lại vùng ngàn bảy trăm test lại cạnh dưới kênh giá này 1700 này cộng trừ 5 giá này đúng ra là vùng 95 700 đó dừng lỗ 10 giá và chút lời tối thiểu 30 50 giá đó là chiến lược cậu vàng đốm chỉ số chứng khoán Mỹ chỉ chứng khoán Mỹ thì tuần qua cũng tiếp tục tăng giá rất là mạnh. Cái chiến lược mua ở vùng quanh 29K của chúng ta rất là thành công rực rỡ rồi, đúng không? Tăng 5.000 điểm rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm nào? Tiếp theo khi cậu và chứng khoán Mỹ đang ở vùng 33.700, 800 này thì ngồi xem thôi. Nhưng ngược lại, khi nó tiến đến vùng ờ, kháng cự 31K1, 31K 3.000 34.100, 34.400, biên độ sai số là 1% nhé. Đấy, trong khoảng này chúng ta sẽ canh bán này. 341 đến 344, trong cái giải biên độ 1% này chúng ta canh bán. Chúng ta dừng lỗ 1% cho tôi nhé. Tức là ở đây chúng ta sẽ dừng lỗ ờ, coi điểm bán trung bình của chúng ta là 313 Chúng ta dừng lỗ 316 cho tôi 34.600. Chốt lời thì ngắn nhất 1.000 giá nhé Là về 332. Còn xa hơn thì chúng ta sẽ chốt 32.000. Chốt lời 1 đến 2.000 giá, dừng lỗ thì 400 giá cho tôi. Đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones là như vậy. À, còn chỉ số S&P 500 SP500 thì nó đi sau Dow Jones, Dow Jones vượt MA200 lâu rồi. Đấy, nó lại cách khá xa cái kháng cự, kháng cự của nó 4.300 cơ. Như vậy chỉ số này chúng ta không làm gì cả. Bởi vì có thể khi Dow Jones điều chỉnh chỉ số này vẫn tiếp tục tăng. Có thể nó tăng nhẹ hơn thôi. Chỉ số Nasdaq. Nasdaq cũng tương tự SP500 thôi. Nó còn chưa đến được MA200 này. Nếu mà Nasdaq tiến lên được 12.9 thì chúng ta có thể bán dừng lỗ 13 3 chốt lời 12 11 8 còn ngược lại nó đang đứng ở 11 8 12 này thì thôi tránh nó ra nhé đối với dầu dầu thì tuần qua chúng ta rất là thành công với lệnh mua 86 87 rồi à 85 86 đúng không ạ bạn nào mà chưa chốt lời thì chúng ta chờ dầu về 92 chúng ta chốt lời rời dừng lỗ về điểm hòa vốn 85 nhé còn bạn nào mà đóng tuần mà chốt lời luôn rồi thì thôi quan tâm làm gì nữa chốt lời tám chín chín mươi rồi thì nghỉ thôi dầu tuần tới nhá thì chúng ta vẫn thực hiện chiến lược cũ thôi đấy lên M200 này 98 99 chúng ta bán dừng lỗ 101 đấy xuống dưới 85 86 nếu test lại 85 chúng ta lại mua dừng lỗ 83 thế thôi nhiều khả năng không test lại đâu nhiều khả năng nó sẽ lên trước à, đối với dầu chúng ta có hai khu vực để bán khu vực thứ nhất là đây khu vực thứ nhất là 94 này 93594 chúng ta bán thì dừng lỗ 96 Đấy, chốt lời 88 ngược lại là 98 99 cũng bán Đấy, dừng lỗ 101 chốt lời 90 đối với các cặp tiền tệ Forex thì như tôi nói trước đó là chúng ta bán USD đúng không? À, mua tài sản phi USD. Do vậy xuyên suốt khi mà cặp UG này ở trên vùng từ 48 đến 50 tôi chỉ khuyến nghị mọi người bán thôi đúng không? Hiện nay giá đã xuống 139 rồi. Nhiều khả năng à, tuần này nếu mà UG xuống luôn xuống luôn 34 35 này này thì chúng ta không làm gì cả vì lệnh bán chúng ta chốt lời rồi. Chúng ta chốt lời 40 tuần trước rồi. Ngược lại, nếu Uzi này phục hồi lên thì chúng ta có hai điểm để bán là 1435 và 1453. Đấy. Như vậy nếu nó phục hồi lên nhá thì vùng 1435 chúng ta bán thì chúng ta dừng lỗ 443 à, 70 pip, chốt lời thì hướng xuống 139 400 pip. Trường ngược lại nếu nó tiếp tục lên đó, 1453, 1455 thì chúng ta cũng bán thôi. Dừng lỗ 463. 100 pip, còn chốt lời 400 pip là 141. Đó là Uzi. Đối với euro Đối với euro thì ờ, nhiều khả năng euro sẽ xuyên phá M200. Nó phải test đến kháng cự quanh 101.06 ờ, này chúng ta mới bán này. 10 580 106 chúng ta sẽ bán. Hiện nay đang là 10330 tức là tăng đâu đó tầm 260 pip nữa thì chúng ta sẽ canh bán. À, lệnh này thì chúng ta dừng lỗ 60 pip. 1.0660 cho tôi. Chốt lời thì 200 pip nhá, không 400. 380 400 thế thôi Nói chung là tuần này chúng ta canh các tài sản phi USD lên thì chúng ta bán chứ chúng ta lại uh, hạn chế canh mua tuần này hai tuần trước chúng ta canh mua đều thành công rồi tuần này thì không canh mua nữa vì chúng ta nhìn DXY của chúng ta là đang có dấu hiệu nếu nó xuống thì xuống đến vùng 105 104.7 này sau đó vẫn đảo chiều mạnh mẽ lên 109 mà khi USD đảo chiều thì các tài sản phía USD sẽ bị chốt lời rất là mạnh từ vàng đến các cặp tiền tệ kể cả chứng khoán Mỹ. Đối với đồng bảng Bảng cũng tương tự vậy thôi. Có lẽ là chúng ta sẽ canh khi uh, tuần trước thì chúng ta thành công rồi. Mua lên thành công rồi, bây giờ chúng ta canh bán thôi. Đây, bảng khi nó test MA200 cũng là cái support ở chỗ kháng cự mạnh ở chỗ 1.2260 này. Tức là bảng đâu đó phải tăng tầm hơn 400 pip nữa cơ. Như vậy chúng ta có mua không? Nếu nó tăng hơn 400 pip nữa chúng ta mua không? Và mua thì mua tại đâu? Thực ra thì ở cái điểm này thì không nhìn thấy lệnh mua. Đối với H4 cũng không nhìn thấy lệnh mua. H1 cũng không thấy. Nhưng thôi, nếu chúng ta mua thì chúng ta mua theo cái kênh giá này thôi. Mua theo MA 200H1 Đấy Nếu mà đồng bảng ờ, điều chỉnh test xuống nhá MA200H1 này Hiện nay đang là 1.1800 Nếu nó điều chỉnh xuống 1.1460 Cộng trừ 10 pip thì chúng ta mua nhé Chúng ta dừng lỗ qua cái đáy này 1.1320 Ây à có vẻ hơi xa nhỉ Thôi dừng lúa qua chen thôi. dừng lúa 70 pip. 1.1390. Còn chốt lời thì 300 à, pip cho tôi. 1.1760 nhé. Trường ngược lại lên thì chúng ta bán ở trên này 1.1260. Dừng lỗ 70 pip cho tôi và chốt lời 300 pip. Đối với đồng à, Australia Oscilla USD dòng này thì cũng chưa nhìn thấy cái điểm à, bán mua bán đâu cả đây có lẽ chúng ta tính theo đỉnh sóng hồi thôi kết hợp với MA 200 để chúng ta tìm điểm thôi chứ chúng ta chưa nhìn thấy kháng cự đồng này ở đâu đây có lẽ là kết hợp đỉnh sóng hồi cộng MA 200 thôi đồng này nếu lên trở lại không chấm chúng ta bán dưới M200 dừng lỗ khi vượt qua M200 nó hồi về Fibo 50 0 chia 0.9620 cộng trừ 0.6920 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi 0.6980. Chốt lời 200 pip nhé. 0.6720. đó Nghĩa là đồng này sẽ đi thế này lên test lại gần đến M200 là sẽ quay xuống đây là điểm chúng ta bán chúng ta chốt lời tại điểm mở cửa tuần đối với đồng NZD USD đồng New Zealand này đồng này thì cũng tương tự đồng kia thôi không không không không có nhiều khác biệt à, chúng ta tìm điểm hồi của sóng cũng là MA50 thôi bán dưới MA200 dừng lỗ khi vượt qua M200. 0.6270 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ 0.6340. Chốt lời thì đây 0.6090. 600. Ok, đó là toàn bộ cái ờ, chiến lược giao dịch tuần ờ, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 11 thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Tôi xin lưu ý lại là tuần này chúng ta lại canh Đấy, khi uh, xu hướng chung là canh bán các tài sản phi USD và canh mua USD dựa vào cái vùng xuống đối với USD chúng ta chú ý cái DXY ở vùng 105 nhé 104.7 105 đó là chiến lược uh, tuần uh, qua tuần tới của chúng ta. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.